vẫn nói say say men men rượu rồi cũng sẽ sẽ vỡ nhưng tình một đời trời anh anh không thể quên em em ký ức về làm tim chọn để giữ bên mình từng cơn gió lùa mái yên mang về lạnh buốt con tên mang về bao nỗi nhớ chuyện tình đã xa mà trong anh như mới hôm qua lặn khói thuốc làm nhẹ đôi mắt cay nghe đâu đó nụ cười của em hòa trong gió dịu dàng bên anh đưa anh vào giấc mơ hạnh phúc vỡ tan kẻ si tình ngồi ôm mộng mơ Bởi người đời thường vẫn nói say men rượu rồi cũng sẽ vơi những say men tình một đời trời vơi anh không thể quên em ký ức ùa về làm thắt con tim anh sẽ dịu dàng bên anh đưa anh vào giấc mơ chợt giật mình vội lau nước mắt tỉnh giấc hạnh phúc vỡ tan kẻ si tình ngồi ôm mộng mơ bởi người đời thường vẫn I'm sẽ cho